Bước 1. Bạn đăng nhập hệ thống Internet Banking của ngân hàng mình đang có tài khoản. Bước 2. Hãy chọn chức năng chuyển tiền trong hoặc ngoài hệ thống, tùy thuộc trường học của bạn đang mở tài khoản tại ngân hàng nào. Bước 3. Bạn nhập thông tin mã định danh tài khoản đã được nhà trường cung cấp cho từng học sinh, sinh viên. Bước 4. Số tiền học phí cần thanh toán sẽ được hiển thị trên trường tên tài khoản. Luôn luôn kiểm tra thông tin trên giao diện trước khi xác thực Bước 5. Nhập OTP để xác nhận giao dịch Bước 6. Giao dịch thanh toán đã thành công Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với dịch vụ thanh toán học phí bằng tài khoản định danh từ Vietinbank. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống